thông điệp tiên tri từ Thượng Đế, bốn dấu hiệu trước khi Thế chiến bùng nổ và Chúa của Thế sẽ tái lâm. Tôi thấy Thế chiến thứ ba nổ ra và đây sẽ là trận chiến trong thời gian ngắn, nhưng vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và các nước giàu có không có cách nào tránh khỏi tai họa. Những người ở quốc gia giàu nghĩ cách chạy sang một số nước nghèo nhưng vì luật nhân quả nên họ không được chào đón Đến khi loài người rơi vào tuyệt vọng, lúc ấy Thượng Đế sẽ đột nhiên xuất hiện và cứu độ tất cả. Quý vị thân mến, nhiều người trong chúng ta đã biết đến và kính nể khả năng tiên đoán và chữa bệnh thần kỳ của nhà tiên tri mù người Bulgari Baba Vanga. Nhưng ít ai biết rằng xa hơn về phía Bắc, vào năm 1968, tại vùng đất tuyết Na Uy xinh đẹp, cũng xuất hiện một bà lão tiên tri với tài năng tiên đoán không hề thua kém Vanga. Dù sống thầm lặng và ít người biết đến, nhưng những lời tiên đoán của bà được cho là nhận được trực tiếp từ đấng Chúa Trời. Những lời dự đoán mà sau khi được giáo hội đối chiếu có độ chuẩn xác lên đến gần 100%. Vậy bà lão này là ai? Bằng cách nào bà có thể thấy được các chuyện xảy ra trong tương lai và quan trọng hơn, bà đã dự đoán gì về các sự kiện sắp xảy ra cho thế giới trong tương lai? Để giải đáp các câu hỏi đó, hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời và các dự đoán của bà lão tiên tri người Na Uy. Nếu thấy thích nội dung này, các bạn nhớ bấm like, subscribe và nút chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ kênh nhé. Tiên tri bị thất lạc 20 năm Năm 1968, giáo sĩ truyền giáo Fermanu Manos tình cờ gặp một cụ bà cao tuổi. Hồi ức của ông Manos, bà lão này không giống như người cao tuổi, bà lão trước mặt ông đầu óc rất minh mẫn và phản ứng nhanh nhạy. Đặc biệt hơn nữa, với tất cả những người biết bà, thì bà là người có danh tính cực kỳ tốt, thực sự là một tín đồ cơ đốc đáng tin, chân thật. Bà lão đem những dị tượng và chỉ dẫn mà bà được tiện đế cho nhìn thấy để kể lại cho ông Manus. Manus đã nhanh chóng ghi lại tất cả những lời bà đã nói với mình. Mặc dù sau khi nghe xong những mô tả của bà, lúc đó trong lòng ông Manus không thể không thắc mắc bởi vì thời đó nhiều điều bà lão kể quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, sợ hãi. Vậy là Manus cũng không nghĩ nhiều, cứ ghi chép lại bản thảo xong rồi tiện tay cất lên giá cao. Bản thảo cứ nằm trên giá sách và bị lãng quên hơn 20 năm. Mãi cho tới một cơ hội tình cờ, ông Manus phú tình lật dở lại những bản thảo cũ phủ dày bụi và rồi đọc lại được một lần nữa ghi chép của mình về những lời mô tả năm xưa của bà lão ông vô cùng chấn động. Hơn nữa, còn mơ hồ cảm thấy dường như đây là ý chỉ của thần để ông một lần nữa đọc lại được bản thảo này và đưa những lời tiên tri của bà lão năm đó công bố cho mọi người. Lời khải thị của Chúa Căn cứ theo lời tiên tri trong bản thảo đã được chỉnh lý của ông Manos, bà lão cho biết Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hạ thế và thời gian Thế chiến 3 nổ ra. Chính mắt tôi đã nhìn thấy những sự kiện này – tôi thấy toàn bộ trái đất giống như một quả địa cầu, thấy châu Âu và cũng có thể nhìn thấy mỗi địa danh ở lục địa, thấy bán đảo Scandinavia cũng thấy cả Na Uy. Tôi nhìn thấy một số sự kiện và cuối cùng là một loạt tai họa xảy ra trước khi Chúa quay trở lại. Đây là một trận đại họa mà chúng ta chưa từng trải qua. Theo bản thảo, bà lão còn đề cập tới việc nhân loại sẽ phải trải qua 4 lần sóng lớn. bốn dấu hiệu trước khi Thượng Đế xuất hiện. Làn sóng thứ nhất là trước khi Chúa Giêsu tới và trước khi Thế chiến 3 nổ ra. Thế giới sẽ trải qua một thời kỳ hòa hoãn chưa từng có. Các cường quốc ở phương Đông và phương Tây sẽ hòa bình trong một thời gian dài. Nhiều quốc gia, trong đó có Na Uy, sẽ giải trừ quân bị và khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta không có sự chuẩn bị tốt Thế chiến 3 sẽ bắt đầu một cách bất ngờ tại một nơi không thể tưởng tượng ra được. Đối chiếu lại thời điểm hiện tại là năm 2022, chiến tranh Nga-Ukraine đang bùng nổ dẫn đến xung đột vũ trang mạnh mẽ, kéo theo sự tham gia của cả hai phe NATO và trục Nga-Trung, cho thấy nguy cơ Thế chiến thứ ba có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tại thời điểm lời tiên tri được viết ra là năm 1968, khi ấy, Nga và Ukraine đều đang cùng thuộc Liên Xô và là hai đồng minh cực kỳ thân cận. Thế nên thời điểm đó, nếu nói Nga chiến tranh xâm lược Ukraine có thể nói là điều không thể nào tưởng tượng ra được. Tiếp tục lời tiên tri, bà lão cho biết làn sóng thứ hai là một cuộc khủng hoảng đức tin sẽ lặng lẽ ập đến với các tín đồ cơ đốc, khiến họ phải rời bỏ cơ đốc giáo chân chính. Tín đồ cơ đốc sẽ không công khai giảng đạo, Họ cũng không giống như trước đây, không còn hy vọng lắng nghe những sám hối tội lỗi và ân điển của thần và phúc âm sám hối phục sinh. Thay vào đó, mọi thứ biến thành một cơ đốc giáo chỉ chú trọng vào vật chất phồn vinh, tìm kiếm thành công nơi thế tục, cố đồng mọi người theo đuổi sự giàu có để hưởng thụ vật chất. Nhưng Thượng Đế chưa bao giờ dạy có người làm như thế cả nhà thờ và nơi cầu nguyện sẽ ngày càng trở nên hiu quạnh và cũng không còn những lời giáo lý truyền qua các thế hệ như chúng ta quen thuộc mà ngược lại văn hóa và nghệ thuật giải trí sẽ thâm nhập vào giáo đường làn sóng thứ ba là nhân loại phải đối diện với sự sụp đổ về đạo đức đây là điều chưa từng xảy ra ở na uy những người chưa kết hôn vẫn về sống chung với nhau như những người đã kết hôn nhiều hành vi không đoan chính trước hôn nhân và không chung thủy trong hôn nhân sẽ trở thành những hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận. Thậm chí còn đường hoàng xuất hiện trong nhóm các tín đồ cơ đốc. Người sùng bái nó khiến tội ác này trở thành phổ biến. Ông Manus có chú thích thêm về điều này. Ông không thể tin rằng năm 1968, một cụ bà lại nói ra từ sóng thử như thế này. Bà lão nói tiếp rằng trước khi Chúa Giêsu quay trở lại sẽ xuất hiện tiết mục truyền hình chưa từng có. Con người học theo những nội dung xem trên phim và biến chúng thành hành động thật, khiến nơi nơi không còn an toàn, điều này sẽ liên tục lan tràn khắp xã hội. Hành vi tình ái thân mật nhất trong hôn nhân sẽ được bê lên màn hình không chút kiên dè gì phát lên cho công chúng xem. Anh sẽ thấy tất cả những gì tốt đẹp chúng ta từng có sẽ bị hủy hoại. Những gì xuất hiện trước mắt chúng ta đều là những thứ thấp hèn vô đạo đức. Làn sóng thứ tư mà bà lão tiên đoán có liên quan tới lục địa châu Âu. Bà đã nói rằng lượng lớn những người dân của các quốc gia nghèo sẽ đổ bộ tới châu Âu và cũng tới bán đảo Scandinavia cũng như Na Uy. Vì thế nhiều người châu Âu bắt đầu ghét bỏ những người di dân này và trở nên không khoan nhượng. Họ bị đối xử như những người Do Thái trước Thế chiến II. Bà nói tới đây nước mắt chảy dài trên mặt bà lão. Bà nói, Tôi không thể thấy hết tất cả những điều này, nhưng anh sẽ thấy Thế chiến thứ ba nổ ra và đây sẽ là trận chiến trong thời gian ngắn. Lúc này, Thượng Đế sẽ đột nhiên xuất hiện. Những trận chiến tranh trước đây chúng ta thấy chỉ như là trò chơi trẻ con so với trận chiến lần này. Cuộc chiến này đúng là rất mãnh liệt. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và các nước giàu có cũng đều không cách nào tránh khỏi tai họa này. Những người ở quốc gia giàu tìm cách chạy sang một số nước nghèo – nhưng người dân ở đó xét lại đối đãi với người ở nước giàu này giống như cách người ở nước giàu đối xử với họ. Tôi rất vui vì không nhìn thấy hết tất cả. Nhưng khi thời gian đó đến gần, hy vọng ông hãy dũng cảm nói tất cả ra. Nói với mọi người rằng Thượng Đế đã tiết lộ những điều này cho tôi. Không có cái gì trái ngược với những điều mà Thánh Kinh nói tới. Tôn giáo và đức tin chân chính đang dần biến mất. Bốn lời tiên tri của bà lão người Na Uy chỉ thẳng ra xã hội nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với thoái hóa đạo đức. Mọi điều đều đã xảy ra, ngay cả nơi tín ngưỡng tôn giáo cũng không nằm ngoại lệ. Nếu như con người không còn tin vào thần, thì thần cũng không còn cách nào có thể coi sóc được con người nữa và cuối cùng sẽ dẫn tới kết cục nhân loại bị phá hoại. Ở Trung Quốc, tôn giáo từ sớm cũng đã lao vào thị trường đầu tư mở rộng cánh cửa thế tục hóa và kinh doanh hóa. Đâu đâu cũng thấy thu phí khai quang thu phí dân hương. Tượng Phật cổ ở những ngôi chùa nghìn năm biến hóa nhanh chóng trở thành những thắng cảnh kinh doanh du lịch. Xuất hiện những hòa thượng với học vấn cao, lương cao, ngoại hình ưa nhìn, lĩnh lương cao, lái xe sang đi làm. Những phương trượng khoác trên mình bộ áo cà sa lại mang cả chức danh kinh doanh, chủ tịch hội đồng quản trị CEO, quả thật là không biết nên cười hay khóc. Những mô tả tính dục được sử dụng làm mánh lới thu hút, truyền bán ngang nhiên, trong các tác phẩm văn học và những bộ phim không phù hợp với trẻ em đã được yêu thích và trình chiếu tại các sạp lớn. Hiện tại tất cả những thứ này đều đang xảy ra đúng như lời tiên tri của bà lão. Thời khắc của đại thẩm phán như bà nói liệu có đang tới gần. Tiên, tiên tri ngày Chúa trở lại Chúng ta hãy cùng xem lời tiên tri liên quan tới vụ tràn dầu của Na Uy. Martin Edison là một trưởng lão của nhà thờ Pentecostal ở Moss tại Na Uy năm 1937, ông nghe được một lời tiên tri kỳ lạ ở Moss rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu xảy ra khi dầu chảy từ biển Bắc dọc theo biển Na Uy. Sự quay trở lại của Chúa Giêsu sẽ đến gần. Nhưng khi lời này xuất hiện, nó đã bị rất nhiều tín đồ phản đối. Họ cho rằng đó là những lời nói vô lý. Cần biết rằng vào năm 1937, nói về việc hút dầu mỏ ở biển Na Uy quả thật là điều không tưởng Tuy nhiên, ngày nay chúng ta đều biết Na Uy, nước xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Arab Saudi và Nga. Hầu như tất cả các công ty dầu mỏ lớn trên thế giới đều hút dầu mỏ ở bờ biển Na Uy và lời tiên tri đó cũng đã chỉ rõ rằng cuối cùng thần sẽ sớm quay trở lại. Tiên đoán về sự trở lại của thần linh cũng xuất hiện tương tự trong Phật giáo. Khi Đức Phật đã cho biết vào thời mạt kiếp, đạo đức của nhân loại sẽ xuống cấp giáo pháp trong tôn giáo không còn được coi trọng, ma quỷ sẽ đầu thai, sau đó vào các nơi tu hành để phá hoại tôn giáo từ bên trong. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đến một vị Phật sẽ đến và cứu độ toàn nhân loại. Nhưng vấn đề là chúng ta bằng cách nào có thể tìm và nhận ra vị cứu tinh ấy. Thần Phật hạ thế sẽ luôn lặng lẽ. Trong tâm rất nhiều người sẽ cho rằng khi thần Phật hạ thế nhất định sẽ là cảnh tượng vô cùng huy hoàng ánh sáng rực rỡ. Liệu có thật là như thế? Một đoạn trong phúc âm Luca của Kinh Thánh có nói tới câu chuyện liên quan đến việc Chúa Giêsu truyền giáo ở vùng quê nhà của Ngài. Câu chuyện này rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Chúa Giêsu truyền giáo dạy có người hướng thiện triển hiện thần tích, giúp người trị bệnh khiến người mù nhìn lại được ánh sáng. Người bị liệt 38 năm hoàn toàn hồi phục. Khi đó rất nhiều tín đồ và dân chúng cảm nhận được sự thần kỳ của Chúa Giêsu. Thế nhưng, khi người dân của chính quê nhà Chúa biết Ngài tự nhận là sứ giả của Thượng Đế và sẽ về quê nhà để truyền giáo, thì người dân nơi đây lại sinh ra ác cảm. Họ cho rằng người này chẳng phải chỉ là con trai người thợ mộc sao? Họ cũng chứng kiến ông lớn lên không khác gì với mọi người dân thường, làm sao có thể là con của thần được? Đấy là người dân đuổi Chúa ra khỏi thánh đường, ép đến vách đá bên ngoài thành phố rồi nhục mạ, chế giễu. Một số người dân Do Thái thậm chí còn muốn đẩy ông xuống vách đá. Vậy là con người với đôi mắt trần tục một lần nữa từ chối sự ưu ái của thần. Nếu như lịch sử lặp lại, thần lại một lần nữa quay trở lại với hình tượng và thân phận của một người thông thường xuất hiện bên cạnh chúng ta, dạy chúng ta những đạo lý về tu luyện và quay trở về thiên quốc. Khi ấy, chúng ta mang theo những thành kiến nơi thế tục liệu có nhận ra Ngài được không? Rất mong những ai hữu duyên liễu ngộ chân tướng và nắm chắc cơ hội tự cứu này. Cơ duyên vạn cổ đang ở trước mắt các bạn. Hãy trân quý, hãy trân quý.